Hello anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá Ở lại là ca đây Ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu đó là một trận đấu của Ghana và Uruguay Và trận đấu còn lại là trận đấu diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay Trận đấu giữa uh, Hà Lan và Mỹ ở thuộc vòng loại trực tiếp anh em nhé Vòng uh, ờ, 18 Thì anh em nào mà đến cái vòng loại này rồi chưa có nhận định được đội nào cũng như là chưa biết đi kèo nào trong trận đấu giữa Hà Lan và Mỹ thì anh em có thể ờ, xem lại cái video của mình cũng như là ngày hôm qua mình đẩy cho anh em trận đấu giữa Ghana và Uruguay đó là đi uh, xỉu hiệp 1 cũng như là Ghana cả trận thì ngày hôm qua anh em chúng ta không uh, chiến thắng được hai cái mã kèo này nếu như mà anh em đi đấu trận đúng không còn đối với mình thì mình cũng nói rồi đó là mình sẽ chơi theo kiểu ninh đấy khi nào bóng lăn cũng như trận đấu diễn ra thì mình mới bắt đầu đẩy kèo cho anh em ngày hôm qua thì mình còn có đẩy cho anh em nữa một số những trận đấu cỏ đó là Frankfurt gặp với uh, à, uh, à, Sandersen San Sanderhausen khi mà Frankfurt uh, ghi hai bàn chiến thắng hai không rồi thì mình có đẩy tiếp cho anh em đó là Frankfurt chấp 0.75 thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng khi mà Frankfurt uh, hết trận đấu là 5-1 anh em 5-1 anh em chúng ta cũng bú được uh, cái mã kèo 0.75 đúng không ở buổi chiều và sau đó buổi tối uh, trận đấu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha mình có đẩy cho anh em đó là đi Hàn Quốc được chấp 0.25 cũng như là cái xỉu 3.5 thì anh em chúng ta bú full hai trận đấu này Đấy, anh em chúng ta bú full trận đấu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha và trận đấu giữa Ghana và Uruguay thì anh em chúng ta hòa kèo khi mà mình có đẩy cho anh em đó là đi Ghana uh, được chấp 0.5 cũng như là cái tài 3.75 thì khá là tiếc khi mà Hàn Quốc uh, đã ghi được một bàn tuy nhiên thì uh, Uruguay họ không thể nào mà nâng cái tỷ số lên được thì, uh, cũng như là mình cũng đặt khá nhiều niềm tin vào Ghana khi mà Uruguay đã chiến thắng với tỷ số 2-0 và uh, vừa mới đây thì mình có đẩy cho anh em tiếp một số những uh, trận bóng cỏ anh em à, trận đấu giữa Thụy Sĩ và Brazil nữa trận đấu giữa Thụy Sĩ và Brazil thì mình có đẩy cho anh em đó là đi Thụy Sĩ đồng banh này Thụy Sĩ Đồng Banh cũng như là uh, Cameroon được chấp 1.5 và xỉu 2.75 anh em nhé Với hai hai cái trận đấu vào uh, lúc 2 giờ dạng sáng ngày hôm nay thì anh em chúng ta bú full cả hai trận đấu anh em nhé đó là Thụy Sĩ Đồng Banh này, Thụy Sĩ Đồng Banh đúng không? Thụy Sĩ Đồng Banh thì Thụy Sĩ thắng ờ, Serbia với tỷ số 3-2. Thì anh em chúng ta bú được cái kèo Đồng Banh cũng như là Cameroon chiến thắng Brazil với tỷ số 1-0 và chúng ta bú full luôn. À, Cameroon được chấp 1.5 cũng như là xỉu 2.75 à, thì à, chúc mừng anh em ngày hôm qua chúng ta lại chiến thắng rực rỡ rồi ở trận đấu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha anh em chúng ta bú full này và cả hai trận đấu vào lúc 2 giờ thì anh em chúng ta cũng chiến thắng kèo thì một lần nữa chúc mừng tất cả anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng với những mã kèo mà mình đã đẩy lên cho anh em mình cũng nói rồi đấy cái việc mà anh em chúng ta chơi giải trí cũng như là đầu tư chơi theo kiểu đầu tư thì tốt nhất là anh em khi nào uh, bóng lăn cũng như trận đấu diễn ra thì anh em chúng ta chơi là hợp lý nhất so với việc là anh em cứ đi đầu trận làm gì uh, ờ, thật sự mà nói cái tỷ lệ để anh em chiến thắng đi đầu trận đấy thì anh em chỉ có 50 50 thôi đặc biệt là trận đấu giữa Brazil đúng không trận đấu Brazil thì mình cũng đã nhận định rồi đó là Brazil sẽ đá đội hình phụ sẽ đá đội hình phụ anh em đấy đá đội hình phụ không phải là xoay tua mà là đội hình phụ luôn đó thì mình ờ, đặt niềm tin vào đội cửa dưới cũng như là cái xỉu thì anh em chúng ta đã chiến thắng full hai mã kèo ở Legend rồi và tiếp đến ngày hôm nay mình sẽ làm tiếp cho anh em trận đấu vào dạng sáng ngày mai trận đấu giữa Argentina và Úc hiện tại kèo chấp đang là 1.75 à, ờ, đến cái vòng này rồi thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là các đội bóng châu Á họ đang có một sự tự tin cũng như là chúng ta có thể thấy rằng là các đội bóng châu Á họ đá rất hay khi mà đối đầu với những đối thủ mạnh và trận đấu này mình nghĩ rằng cả Argentina cũng như là Úc họ đều hiểu được cái tầm quan trọng của đội uh, của cái trận đấu này rồi, đặc biệt là Argentina khi mà họ đã để thua đội một đội bóng châu Á ở ngay từ đầu uh, đầu giải đúng không? Với tỷ số 2-1 đó là thua Ả Rập Xê Út. Đấy và vì vậy mình nghĩ rằng Argentina họ sẽ chơi thất rất là cẩn trọng trong trận đấu này. Và xem nào kèo chấp là 1.75 và tài 2.5 xỉu hiệp 1 là 1 mình nghĩ rằng anh em chúng ta có thể chơi theo cách này của mình đó là chúng ta sẽ đi xỉu 1 xỉu 1 anh em nhé đi xỉu 1 đi cái xỉu 1 đi và anh em chúng ta có thể đấy đi uh, Argentina thì cùng lắm thì anh em chúng ta có thể chiến thắng được nửa tiền ở ngay hiệp 1. Nếu như mà Úc thắng thì anh em chúng ta hòa kèo, còn nếu như Argentina đúng không? Argentina có bàn thắng ở hiệp 1 thì anh em chúng ta cũng mất nửa tiền thôi. Đấy, đầu tư theo kiểu này thì anh em chúng ta sẽ chỉ có đưa kèo từ hòa cho đến ăn cũng như là thật sự mà nói với với kèo chấp 1.75 ấy khá là sâu vì chúng ta có thể thấy được rằng là Argentina đá với các đội bóng châu Á ở ừ, ngay từ những cái, uh, trận đấu đầu tiên rồi ghi được một bàn vào lưới Ả Rập tuy nhiên thì sang hiệp 2 thì Ả Rập lại ghi được hai bàn đấy và sau đó thua chung cuộc với tỷ số là 2-1 nên là anh em chúng ta cũng cần phải thận trọng với những gì mà các đội bóng châu Á đã làm được anh em nhé thì mình sẽ nốt lại cho anh em hai kèo này để anh em chúng ta có thể chơi đầu trận tham khảo rồi còn tất nhiên rồi mình sẽ chơi theo kiểu running và anh em chúng ta vào nhóm thì anh em chúng ta cũng hiểu được rồi không phải là khi nào mình cũng sẽ đẩy kèo từ đầu trận đâu rất ít những trận đấu mình sẽ đẩy kèo đầu trận anh em rất ít anh em nhé vì khi nào mình theo dõi trận đấu thì mình mới bắt đầu đẩy kèo cho anh em để xem là đội bóng nào uh, chơi theo phong cách như thế nào thì mình mới đẩy tiếp cho anh em những cái kèo khác nữa còn bây giờ thì uh, anh em nào mà